Chào mừng bạn đã quay trở lại với video clip của kiến thức crypto và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mình tìm hiểu về Bybit Exchange có nhiều những cái ưu điểm và trong cái video clip này chúng ta sẽ có một cái phần quà ở à, phần mini game ở phần cuối và bây giờ chúng ta à, cùng nhau nghiên cứu nào. Đầu tiên, thì Tỷ xin phép được giới thiệu Bybit Exchange là một cái sàn giao dịch tập trung cái sản phẩm là margin có nghĩa là đầu tư và đòn bẩy ở thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều những cái sàn giao dịch như thế này vậy thì à, để mà có thể tồn tại và phát triển to mà bự như thời điểm hiện tại thì Bybit Exchange phải có cố gắng rất là nhiều để mà có thể đạt được những cái kết quả đó chính là thành công của Bybit ngay bây giờ chúng ta có thể thử giao dịch ở trên ứng dụng của App Store hoặc là Google Play. Hiện tại bây giờ thì hầu hết tất cả những cái uh, sàn giao dịch thì đều có uh, cái uh, việc là mình sẽ có cái ứng dụng để sử dụng trong điện thoại. Bởi vì uh, đầu tư uh, trong cái môi trường 24 trên 7 như là cryptocurrency thì chắc chắn mình phải cần có một cái ứng dụng mình sử dụng tiện lợi để mình có thể à, đi đâu cũng có thể đầu tư được có thể xử lý được cái công việc chứ mà còn lúc nào cũng phải kè kè theo cái laptop thì rất là khó khăn đúng không nào mặc dù chỉ mới thành lập vào tháng 3 năm 2018 nhưng mà sàn đã trở thành khá phổ biến và thu hút hơn 100.000 user trong 2 năm đầu tiên và volume hiện tại bây giờ là trên 1 tỷ đô thì à, bên cạnh đó thì sàn cũng đã đăng ký tại cái đảo là Virgin thuộc nước Anh và trụ sở chính á, thì ở Singapore ở các chi nhánh Hồng Kông và Đài Loan. Về cái điểm mạnh của Bybit á, thì chúng ta phải nói tới là cái đội ngũ. Thì sàn giao dịch được thành lập bởi Ben Su. À, trước đây ông đã từng thành lập một cái thế giới fintech riêng cho cái có tên là XM và giữ chức vụ CEO trong 7 năm Hiện SM là một cái nhà cung cấp dịch vụ môi giới hàng đầu trên thế giới. Là một nhân vật khác trong team nòng cốt từng làm việc tại XM. Bên cạnh đó thì team công nghệ của sàn cũng là những cái nhân vật đến từ các công ty hàng đầu như là Morgan Stanley, uh, Tencent, uh, Nova Fortuna, vân vân. Và đó cũng chính là tất cả những thứ mà chúng ta đang thấy với Bybit. Ok, thế thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu một chút xíu về những cái điểm mạnh, à, những cái ưu điểm của Bybit là gì. À, thì đầu tiên á, là Bybit muốn à, tập trung vào cái sự tin tưởng và cái sự minh bạch. Thì trên Bybit á, là cái giá hợp đồng được hoạch toán theo giá trị thị trường giao ngay và giá giao dịch cuối cùng sát với cái giá giao ngay. Và Bybit cũng à, có một cái đội ngũ hỗ trợ 24 trên 7 thì đây là một cái à, việc mà à, rất là cần thiết cho những cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại rồi mình giao dịch margin lúc nào cũng nóng bỏng và lúc nào cũng cần gấp rút thành ra là luôn luôn phải có một cái người để mà có thể chăm sóc thì đó chính là tất cả những thứ mà cái nhà đầu tư cần về cái cơ sở hạ tầng á thì à, trước cái vấn nạn hiện tại bây giờ thị trường bị thao túng xảy ra thường xuyên ở trên các cái sàn giao dịch thì Bybit đã sử dụng cái cơ chế giá kép nhằm bảo vệ các cái trader đảm bảo người dùng có được cái môi trường giao dịch công bằng Cùng với đó thì sàn cũng sử dụng cái market price, giá chỉ số giao ngay toàn cầu, làm công cụ thanh lý chứ không sử dụng last trade price, giá giao dịch cuối như hầu hết các cái sàn giao dịch. Về cái cơ sở hạ tầng thì có thể xử lý 100.000 giao dịch mỗi giây. ở Đây chính là một cái điểm mạnh cũng rất là hay và thú vị của sàn đúng không nào? Về vấn đề an toàn thì tiền 100% của nhà đầu tư được lưu trữ trên ví lạnh đa chữ ký để đảm bảo an toàn. Về truyền thông, về thương hiệu á, thì có hơn 300 bài báo, đã hoạt động trong à, vòng bắt đầu từ năm 2018. Đối với Bybit thì phí giao dịch đó chính là cái lợi thế của Bybit. Thì à, phí marker là âm 0,025%, còn phí taker là 0,075 cho mỗi đơn hàng. Ủa đó giờ mới nghe phí marker âm đó. Vậy thì à, phí marker âm là gì? Nghĩa là bạn sẽ được trả phí giao dịch. À, thì ví dụ như cho bạn là khi mà bạn giao dịch 1.000 đô để bạn mua à, tiền điện tử đúng không? Thì bạn chỉ cần trả 997 đô để mà có thể là à, làm được cái lệnh giao dịch thì đó gọi là phí phí âm đó và cái phí rút tiền á, thì đối với BTC á, rút khỏi sàn giao dịch là 0,0005 BTC thấp hơn so với 40% với cái chi phí rút uh, trong các cái uh, sàn mà mà chúng ta có có thể thấy và đang sử dụng. Cùng với những cái ưu điểm đó thì uh, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là cái gì cũng vậy nó cũng phải có khuyết điểm thì à, sàn hiện tại thì à, nó còn non trẻ một chút nhưng mà với cái cộng đồng cũng tương đối lớn rồi chưa có tích hợp ngôn ngữ tiếng Việt thành ra là chúng ta muốn sử dụng tiếng Việt thì chúng ta phải sử dụng Google Chrome sau đó dịch sang tiếng Việt và hiện tại chưa có hỗ trợ phí ad à, bạn phải nạp tiền từ uh, các cái chợ OTC để bạn nạp vào đây để mà giao dịch thì cái này phù hợp cho những người chuyên nghiệp à, đối với những người chuyên nghiệp thì ai đó mà thích đầu tư quan tâm đầu tư và muốn có một cái sàn giao dịch minh bạch để mình có thể yên tâm mà giao dịch margin và kiếm sống hàng ngày thì có thể lên là Bybit và hiện tại bây giờ thì các cặp giao dịch nó chỉ cũng có là ờ, bốn bốn bốn đồng 5 đồng thôi thành ra nó cũng là một cái khuyết điểm thì um, đối với những cái khuyết điểm đó thì cho ra những cái ưu điểm và những cái sự tập trung của sàn nó sẽ chăm sóc cho chúng ta kỹ hơn và hãy thấy cơ bản là đơn giản đa phần chúng ta cũng làm ít lắm chúng ta không có nhu cầu cũng như không cần thiết phải phải có nhiều đồng tiền hay là phải phải phải làm cho nó phức tạp lên sàn chỉ cần làm cái việc đơn giản nhưng mà nó giúp cho người đầu tư người ta kiếm tiền được là ok rồi Bây giờ chúng ta cùng ngó qua cái giao diện giao dịch của Bybit xem có ờ, thân thiện không nhé bây giờ chúng ta vào đây thì à, với cái giao diện á, thì à, phần nến là ở bên trái và cái phần mà các cái lệnh giao dịch à, chúng ta sẽ thấy à, cái thị trường nó sẽ như thế này và ở bên phải chúng ta sẽ là cái khâu mà đặt lệnh thì ở đây nó cũng có à, à, những cái bước rất là đơn giản thôi cross và có isolate à, thì à, nó sẽ có hai cái phương pháp giao dịch và ở bên đây thì nó có cái phần uh, reference có nghĩa là nó giải thích cho chúng ta là cross là isolate nè cũng như là các cái uh, cách để mà nó tính toán làm sao mà cái cách sàn giao dịch để mà hoạt động thì đây là một cái điều quan trọng cho những cái người mới còn những người cũ thì chúng ta sẽ không phải bàn cãi gì rồi thì ở đây nó có những cái lựa chọn cho chúng ta chúng ta muốn an toàn hay là chúng ta muốn chủ động trong cái giao dịch của mình thì chúng ta có thể rất là dễ dàng để thao tác ở đây thì có lệnh là limit nè lệnh ờ, market nè conditional nè đó thì à, ở đây thì có từ à, đòn bẩy từ 1 cho tới là 100. Đó và chúng ta rất là dễ để chúng ta có thể thấy và chúng ta đặt cái lệnh cũng như là chúng ta à, gọi là nói chung nó rất là dễ để dùng. À, do là cái Bybit nó khá là đơn giản thành ra là nó sẽ tập trung cho cái việc đào tạo hướng dẫn cho chúng ta để hiểu được các cái quy luật cũng như các cái cách thức để mà chúng ta giao dịch. Và đối với Bybit á, chúng ta có thể kiếm tiền được với Bybit thông qua cái chương trình là Affiliate. Đây chính là cái chương trình kết nối làm đối tác chính thức với lại là Bybit. Thì um, ở đây chúng ta có cái tỷ lệ chuyển đổi khi mà đăng ký là 60%. Um, khoảng 500 à, cái đối tác đã hợp tác với lại Bybit cũng như là ở trên 80 quốc gia và có hơn là 200 BTC đã được là trả thưởng đối với một cái con số tiền này cũng khá là lớn nha cả nhà và bạn có thể à, đăng ký một lát nữa khi mà kết thúc video clip bạn có thể đăng ký cùng thì ở đây nó có những cái à, cách trả hoa hồng là 30 phần 30 phần trăm cái à, hoa hồng à, cái phí giao dịch à, thứ hai nó chính là sẽ được hỗ trợ một một nè real time này và có cái à, thông tin rất là rõ ràng nó được cập nhật thì ở đây nó sẽ có hai tầng một tầng là trực tiếp là 30 phần trăm cái người mà trực tiếp bạn giới thiệu và cái người trực tiếp của bạn đó họ giới thiệu thêm một người nữa thì bạn sẽ nhận được 10 phần trăm phí của cái người ở dưới đó thì đó chính là cái chính sách đối tác của Bybit với cái hệ thống affiliate system á, thì nó hỗ trợ cho chúng ta quản lý cái dữ liệu quản lý khách hàng để mà chúng ta có thể chăm sóc và marketing support cho sẽ có những cái cung cấp hình ảnh và nội dung cũng như là những cái phần thưởng à, để mà giúp cho chúng ta có thể thúc đẩy được cái doanh số doanh thu nên là nếu như mà bạn nào mà muốn à, kiếm tiền từ thị trường cryptocurrency mà bạn đang làm emo thì hãy có một cái lời khuyên là bạn cũng có thể hợp tác với Bybit để mà có thể kiếm một cái nguồn thu nhập thụ động cuộc sống bây giờ chỉ biết marketing thôi là chúng ta kiếm tiền được rồi ha để mà thu hút và phát triển cộng đồng thì Bybit có uh, run một cái ờ, chương trình ờ, là những cái bonus và có những cái khuyến mãi để giúp cho những cái người dùng mới cũng như là những người dùng cũ cảm thấy thoải mái, sung sướng và giao dịch bằng cách là chúng ta tham gia cái airdrop là tham gia vào các cái nhiệm vụ ở bên dưới ví dụ như là tham gia vào mạng xã hội chúng ta có 5 đô nè rồi à, à mình tham gia mà mình à, sử dụng thử mình nạp tiền thử đó rồi mình có những cái khảo sát này chúng ta trả lời khảo sát chúng ta sẽ nhận được tiền và chúng ta dùng cái tiền để chúng ta giao dịch thì ở đây chúng ta sẽ có một số các cái à, phần khuyến mãi và trong thời gian tới thì với cái cái platform này thì chúng ta cũng sẽ là tham gia cũng như là có nhiều cái chương trình khuyến mãi nữa để mà có thể mang lại nhiều hơn cái giá trị cho cộng đồng rồi vậy thì tổng kết lại thì chúng ta sẽ có hai cái option đối với Bybit một là chúng ta có thể là merchiner chúng ta là một nhà giao dịch một nhà đầu tư ở trên cái Bybit để chúng ta kiếm sống qua ngày ở trong những cái video clip tới hay là có những cái tuyển tập mới thì cũng sẽ à, làm một cái phương thức để làm sao để kiếm tiền được từ margin ờ, và có những cái phương pháp những kinh nghiệm nào đó để mà có thể giúp cho bạn kiếm được tiền trên à, cái à, thị trường margin này và cái thứ hai đó chính là affiliate có nghĩa là bạn sẽ là cái người là môi giới mà làm đối tác với lại Bybit và mình giới thiệu mình chia sẻ cái cái sàn giao dịch này cho với những cái nhà đầu tư đó và Ờ, về những cái mà ưu điểm mà chúng ta đã thấy để mà chúng ta đặt cái niềm tin vào khi mà chúng ta bắt đầu lựa chọn Bybit để mà giao dịch thì à, có cái đội ngũ sáng lập kinh nghiệm nè có phí giao dịch là thấp hấp dẫn nè tính năng chức năng giao dịch mặc dù đơn giản nhưng mà ok cái quan trọng nhất đó chính là cái thanh khoản là cái thứ tư và cái thứ năm đó chính là nó bảo mật ok và uh, à, Bybit cũng có thể là một cái lựa chọn cho bạn để bạn có thể đầu tư margin và có thể kiếm tiền từ nó và đó chính là tất cả những thứ mà ngày hôm nay em muốn review cho bạn về Bybit. Và trong cái video clip này thì Bybit cũng có một cái phần quà dành tặng cho những khán giả của kiến thức crypto. À, nếu bạn đã xem video clip này và dành cho 10 người may mắn những người nào đã đăng ký một cái tài khoản thành công trên Bybit và chụp hình gửi qua cái email cũng như là uh, comment ở phía dưới cái uh, mô tả này và ở phía dưới mô tả có cái phần hướng dẫn tham gia mini game thì mỗi một người may mắn sẽ nhận được là 100.000 đồng và sẽ có 10 người may mắn và nhanh nhất nếu bạn xem video clip đầu tiên và bạn làm nhanh thì bạn sẽ à, nhận được cái phần thưởng nóng này thông qua Momo thì à, bạn thực hiện theo hướng dẫn à, mini game ở trong phần mô tả nhé Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn Bybit rất là nhiều đã tài trợ video clip này và chúc bạn thành công với cryptocurrency và hẹn gặp lại bạn trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.